Nhận định, soi kèo và dự đoán trận bóng đá giữa Liverpool và Chelsea diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày 22 tháng 1. Liverpool đang trình diễn một bộ mặt vô cùng thất vọng cho dù được thi đấu ở sân nhà hay là sân khách. Việc bị đánh bật khỏi nhóm dẫn đầu đang khiến cho đội chủ sân Anfield chịu áp lực rất lớn. Do đó mà họ bắt buộc phải thắng được Chelsea ở trận tới nếu không muốn tiếp tục rơi tự do trên bảng xếp hạng. Nhận định về Liverpool được đánh giá cao hơn đối thủ ở vòng 21 ngoại hạng Anh. Nhưng các cổ động viên của Liverpool vẫn đang rất lo lắng khi tâm lý thi đấu của các cầu thủ đang gặp khá nhiều vấn đề so thành tích đáng thất vọng ở thời gian gần đây, tức là không thắng ở 3 trên 4 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón đối thủ vốn được đánh giá là có nhiều duyên nợ như là The Blues ở trên sân nhà vẫn được xem như là cơ hội tốt cho đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp thể hiện khả năng thật sự của mình và coi đó đem về được chiến thắng. Liverpool, đội bóng được người hâm mộ đặt khá nhiều kỳ vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Khi ở mùa giải trước đó, họ là đại diện duy nhất tạo nên cuộc đua song mã với nhà đương kim vô địch là Manchester City. Nhưng ở mùa giải năm nay, với việc thi đấu thiếu đi sự ổn định trong lối chơi đang khiến cho họ phải chật vật ở nửa bảng xếp hạng. Bất ngờ hơn là họ còn để cho những đội bóng yếu như là Brentford ghi tới ba bàn vào lưới. Nếu vẫn tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại thì việc lọt vào top 4 của đội là vô cùng khó khăn. Với đẳng cấp của mình thì Liverpool vẫn sẽ là đội bóng được đánh giá cao hơn so với Chelsea. Thực tế, đây chắc chắn sẽ là một cơ hội thật sự để The Cup có thể tìm lại cảm giác chiến thắng tại Premier League. Hơn thế nữa, đội bóng đến từ London lại thi đấu không tốt ở sân khách và điều này sẽ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp có thêm chút tự tin để có thể nhanh chóng cải thiện được phong độ sân nhà, chưa thuyết phục được lắm với có đúng 4 chiến thắng ở trong 8 cuộc đón tiếp trước đó nhưng cũng có hàng thất bại. Nhận định về Chelsea Chelsea là một ông lớn được đánh giá khá cao ở đấu trường Premier League khi họ luôn là đại diện góp mặt cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng ở mùa giải 2022-23 thì The Blues họ lại đang mang lại khá nhiều thất vọng cho người hâm mộ. Họ đã liên tục để cho những đội bóng được giới chuyên môn đánh giá thấp hơn, đánh bại và cầm hòa. Những thành tích bết bát đã khiến cho họ không còn được đánh giá cao ở trong cuộc đua cạnh tranh suất tham dự Champions League mùa tới. Trận thắng 1-0 ở ngay trên sân nhà trước Crystal Palace ở vòng đấu mới đây cũng là trận đấu thứ ba mà Chelsea bất bại sau 5 trận gần nhất ở đấu trường Premier League. Những kết quả đáng khen ngợi này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Graham Potter tiếp tục duy trì hy vọng có được vị trí thuộc top 4 ở bảng xếp hạng của mình mà còn đem lại lợi thế về mặt tinh thần trước khi đối đầu với Liverpool, đội bóng mạnh ở giải ngoại Anh năm nay. Tuy nhiên, ở trận này, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn bị đánh giá là thấp hơn so với The Cup với việc là các nhà cái áp đặt tỷ lệ là 0, 1 trên 2. Cả Liverpool và Chelsea đều là những đội bóng sở hữu lối đá tấn công khá công hiến. Chính vì thế mà việc cả hai đội bóng sẽ nhập cuộc với một thế trận cởi mở từ sớm là điều hoàn toàn không khá bất ngờ trong cuộc chạm trán lần này. Tuy nhiên các chuyên gia đánh giá cho rằng Liverpool có được lợi thế sân nhà sẽ là một lợi thế vô cùng lớn giúp họ có thể đánh bại Chelsea ở trận này. Về lịch sử đối đầu, hai ông lớn của bóng đá châu Âu đã đối đầu với nhau tổng cộng là 192 lần ở trên mọi đấu trường. Trong số đó thì Liverpool đã thắng 84 lần, thua 65 lần và hai đội hòa nhau 43 trận. Lần gần nhất hai đội gặp nhau chính là trận chung kết FA Cup 2022, nơi mà lữ đoàn đỏ đánh bại The Blues với tỷ số tối thiểu và lên ngôi vô địch. Đáng chú ý là Liverpool đã không thắng Chelsea ở trong hai trận đấu sân nhà gần nhất. Những thông tin về lực lượng và đội hình dự kiến Đối với Liverpool thì Luis Diaz đã phải ngồi ngoài kể từ đầu tháng 10 do bị chấn thương đầu gối. Dự kiến vẫn chưa trở lại được trước tháng 3. Van Dijk cũng được cho là sẽ vắng mặt ở trong trận đấu với Chelsea do có vấn đề về cơ bắp. Ngoài ra thì Diogo Jota vẫn phải ngồi ngoài và chưa thể thi đấu trở lại. Đối với đội khách Chelsea, danh sách chấn thương của đội hiện tại đã kết nạp thêm trường hợp của Dennis Zakaria sau khi cầu thủ này phải rời sân ở phút thứ 56 trong trận đấu với Fulham. Về đội hình dự kiến, Liverpool, các cầu thủ dự kiến Alisson, Alexander Arnold, Gomi, Konati, Simicas, Fabinho, Thiago, Elliot, Cavanho, Salah và Gakpo. Chelsea, các cầu thủ dự kiến Kepa, Silva, Apeli Kuta, Koulibaly, Chaloba, Kukurela, Kovacic, Mason Mount, Zakaria, Havertz và Ziyech. Nhận định về kèo trận Liverpool và Chelsea Handicap trận đấu này được nhà cái niêm yết ở mức là 0, 1 trên 2. Đây là tỷ lệ đã xuất hiện ở trận đối đầu gần nhất giữa đội trong trận chung kết FA Cup hồi tháng 5 2022. Khi đó thì hai đội đã hòa nhau không bàn thắng trước khi Liverpool chiến thắng trên chấm 11m để đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên, nếu tính xa hơn, Liverpool đã thắng 3 trong số 4 trận đối đầu gần nhất, chấp kèo 0 1 trên 2. 8 tháng trôi qua, lúc này cả Liverpool và Chelsea đều có những bất ổn của riêng mình. Với Liverpool thì đội bóng của luyện viên Jurgen Klopp gặp vấn đề về phong độ của các trụ cột cùng với một vài chấn thương. Trong khi đó thì Chelsea ở vào thời điểm hiện tại cũng khủng hoảng trầm trọng từ niềm tin cho tới tình hình lực lượng. Bước vào trận đại chiến này, Chelsea đã vắng tới nửa đội hình do bị chấn thương. Chưa kể là hành trang của họ mang tới sân Anfield đó là 7 trận xa nhà gần nhất không biết đến mùi chiến thắng nhận tới 6 thất bại. Với những gì đang thể hiện thì thật khó để tin rằng The Blues sẽ có thể giành điểm. Nhận định về tỷ lệ mức kèo chấp Với lợi thế được thi đấu ở sân nhà và đẳng cấp của mình thì Liverpool vẫn sẽ là cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao hơn so với Chelsea ở trận đấu này. Tuy nhiên thì The Cup họ cũng hiểu những khó khăn chắc chắn sẽ đến với họ ở trong trận đấu này khi đối thủ của họ là Chelsea đang quyết tâm tìm kiếm những chiến thắng để có thể tiếp tục cuộc đua vào vị trí top 4. Một trận đấu mà gần như là bản lĩnh của Liverpool sẽ phải được thể hiện một cách mạnh mẽ nhất. Họ sẽ phải có những toan tính hợp lý và sự đột biến để có đó bứt lên so với Chelsea. Nhận định về tỷ lệ kèo tài xỉu Cho dù không có cho mình một thành tích quá tốt nhưng mà hàng công của Liverpool vẫn đang liên tục nổ súng qua từng trận đấu. Tuy nhiên thì điểm cần phải cải thiện lúc này của họ đó là chính là hàng thủ khi đội liên tục để những sai lầm ngớ ngẩn xảy ra. Ở phía bên kia, Chelsea vẫn đang thi đấu tấn công khá cởi mở ở những vòng gần đây. Cho nên với mức kèo tài xỉu nhà cái niêm yết là 2.75 thì cửa tài sẽ là điểm đầu tư tốt nhất mà người chơi nên lựa chọn. Dự đoán tổng số bàn thắng là 3 và nên chọn cửa tài. Nhận định về kèo châu Âu Một khoảng thời gian vô cùng khó khăn và hơn lúc nào hết thì Liverpool Họ cần phải có được sự quyết tâm vươn lên Cùng với đó là những giải pháp cụ thể Để có thể đưa mình quay trở lại với quần quay hiện tại Rõ ràng là việc Chelsea và họ vẫn chưa thể tìm thấy được những vấn đề đang tồn tại Ở lối chơi sẽ là một cơ hội tốt để Liverpool có thể khai thác Hòng mở ra được những cơ hội giúp đội bóng này mang về chiến thắng Nhận định về kèo hiệp 1 Liverpool đang thể hiện được khả năng làm chủ thế trận rất tốt